Hello mọi người nha Bây giờ mình à, chuẩn bị pha thuốc mình phun à, đám cà phê mình trên này nha Bây là trên này nha, cho mình giúp kia mình mới lên đây Nãy mình lên không kịp là quay video cho mọi người xem video có xấu mọi người Bây giờ mình pha thuốc mobile này Ta đang Tầm 3-4 à, thùng gì đấy Chắc không được mọi người mình còn lắp như mọi người còn mấy người khác thì thôi lo hết hên cho nó kỹ càng vào thùng kiểu này là mới ờ, mới chất đấy mọi người thùng kiểu này mọi người nhớ mua thùng mà có nắp trên nắp lớn à nắp chín mà mình nấu nước mà có có ni lông thế này đi ni lông thế này thùng mới chất nhất nó chắc chắn lắm hàng nhật kiểu này thì làm sao mà nước nó ra bao chất nha nha mọi người mình bao chất luôn <laughs> bao xịt luôn bao bao xịt bao gì nước luôn đấy mọi người giờ hiện tại mình đang phun nha cái này đá bờ này đá bờ đây thì rất là ít không phải nhiều đâu mọi người không nội mình cho mình nữa cho mình đá trong này chắc khoảng năm sáu trăm gì đấy chắc là bao nhiêu thì cho bao nhiêu thì mình nhận thôi nó làm gì đấy đúng không mọi người thà hơn mình còn hơn là mình không có gì nữa tí là tí nữa mọi người tí nữa mình quay cho mọi người cận cảnh luôn nói thật luôn quay cận cảnh luôn mình à, mình sẽ quay cho các bạn xem ghép nhạc luôn đấy mọi người nhớ chú uh, camera camera camera men nha đang full giờ tiếp theo mình đang phun, mặc dù mình đang phun quay nó vuông vác với điện thoại với mình nó quay đâu mình vừa quay mình vừa quay mình vừa tâm sự với ờ, mọi người mình cũng thấy ờ, mừng rồi lâu rồi mình không tâm sự với anh em mọi người bây giờ thực thể mình đi thăm lại vườn bữa mình có quay cho mọi người xem rồi bây giờ, bây giờ mình lên quay quay tiếp đấy không phải mình khoe đâu nha mọi người nha mình chia sẻ ờ, cho mọi người xem thôi dạng như là ở đất bạn đất đất bên bạn như thế nào là bên mình như thế nào bên mình à, còn à, có video mình à, cùng xem cùng xem à, à alpha bên này đất ở đây đẹp hoặc là đất đây xấu sao sao chẳng hạn đúng như vậy mà để cho mình tham khảo đất thì mình bên mình hơn như vậy bên bên bạn thì không biết bên mình như thế nào thì mình quay cho mọi người xem để mọi người biết người xem thì người sẽ biết ủ đất bên tây nguyên đẹp thật à? dặn như đất tây nguyên đầy nắng và gió đất tây nguyên tra lại chịu khó và sinh năng giống như anh anh ta này đấy chắc chưa mọi người bài thơ của uh, bạn gì bạn gì đó nói hay lắm đây mình phun uh, lần đầu tiên à quên mất lần tiên đầu ờ, năm mình phun lần đầu lần đầu đã có do mình ờ, làm ờ, làm làm một tay hết phát một máy đấy dùng máy móc hết mình kết thúc video ở đây nha mọi người khi nữa mình quay cho mình xem tập tạp luôn mình rất cảm ơn các bạn